Thái bà lật ngược cây hương xin thề, nếu con dâu trong vòng 3 tháng không mang thai, bà sẽ đâm đầu chết tại đây để con trai nạp thiếp. Kim Nghĩa lúc này đành phải thừa nhận mình không có khả năng sinh sản. Mười mấy năm đều không ở cùng phòng với Như Tuyết, người không sinh được không phải Như Tuyết, mà là con. Bà mẹ vô cùng phẫn nộ, quát con trai không cần bao che cho Như Tuyết nữa. Như Tuyết là thạch nữ, căn bản không thể mang thai, hai đứa con trai một đứa không chịu thành thân, một đứa thể sẽ không nạp thiếp, thật sự tức chết mà. Kim Nghĩa quỳ xuống khóc lóc trước mộ, bản thân không thể sinh con, thì phải làm sao bây giờ? 23 năm, nhân lúc này nó chui vào bụng như tuyết, nhưng như tuyết vẫn là trinh nữ thì làm sao sinh đẻ được? Tư pháp thiên thần dùng phép ép hầu tinh ra ngoài, như tuyết tỉnh lại, cô kể với mọi người chuyện hầu tinh chui vào bụng mình. Điều này khiến Kim Nghĩa tin rằng con cháu của hầu gia sẽ do như tuyết sinh ra, nhưng bản thân lại không thể hành sự. Đột nhiên Kim Nghĩa nảy ra một ý, em trai Kim Hòa là một người đàn ông khỏe mạnh, không bằng cùng Như Tuyết sinh con, để thành toàn tâm nguyện của mẹ, anh nói ra ý nghĩ của mình với Như Tuyết, thậm chí quỳ xuống cầu xin, nhưng Như Tuyết kiên quyết phản đối, từ khi Kim Hòa biết Như Tuyết vẫn là trinh nữ, nghĩ tới việc mẹ mình ngày nào cũng làm khó cô, Kim Hòa dần có tình cảm với Như Tuyết. Thời gian 3 tháng sắp hết, Kim Nghĩa vô cùng sốt sắng. Anh đã bỏ thuốc vào rượu, nhưng em trai nói Như Tuyết đã đồng ý rồi. Cứ như vậy hai người trải qua một đêm bên nhau. Mặc dù Kim Nghĩa đã nghĩ ra cách này, nhưng anh vô cùng đau khổ, trông thấy không tóm được người, nên đã lôi tay nha hoàn, không ngừng ép hỏi cô. Tiểu Thúy vô cùng hoang mang, nên đã nói hết mọi chuyện, là thiếu phu nhân. Như Tuyết chạy tới bên giếng, mắng mỏ Kim Nghĩa vô dụng, không những sức khỏe không tốt, mà còn giấu cô làm ra chuyện vô đạo đức như vậy. Thật là độc ác mà. May thay được Hoa Công cứu giúp, ông đưa hầu tinh vào bụng cô, cuộc đời đầy đau khổ của Như Tuyết từ đây mà bắt đầu. Nghĩa dù biết sự thật, nhưng chỉ khoanh tay đứng nhìn. Buổi tối mẹ chồng quỳ xuống cầu xin Như Tuyết, nếu sự việc đã đến nước này, một người gánh vác hay hai người gánh vác, kết quả đều như vậy. Ta cầu xin con hãy nể mặt ta, đừng làm liên lụy tới Kim Hòa, con tự mình thừa nhận đi. Trời ơi, tại sao tại sao là ta? Kim Nghĩa biết Như Tuyết không như vậy, Đều tại anh, là bản thân anh đã lừa như tuyết ở cùng em trai. Nhưng anh ta không dám nói ra sự thật thế gian, bà mẹ nhận nuôi một đứa trẻ, dưới danh nghĩa của Kim Nghĩa, Kim Hòa cũng lấy vợ sinh con, câu chuyện của Như Tuyết ngày nào, dần bị mọi người cho vào quên lãng, thành phủ cũng chẳng còn ai nhắc tới tên Như Tuyết nữa. 20 năm thấm thoát trôi qua, Hầu Quân Ngọc sau khi làm quan đã quay về quê, để cúng bái tổ tiên, còn Như Tuyết lén rình mò, trông thấy Tiểu Thúy ở bên cạnh, bà đoán ngay ra đây có thể là con trai của mình. Hóa ra năm đó Như Tuyết vẫn chưa chết, cô sinh ra đứa con, nhân lúc trời tối đã đặt nó trước của hầu phủ hầu mẫu trông thấy bức thư liền biết ngay đây là cháu mình nên đặt tên là hầu quân ngọc từ tuyết mong chờ muốn biết tình hình của con trai nên đã từ từ bỏ tới giữa đường chặn đứng kiệu quan do hỏi quan binh có phải người bên trong họ hầu phải không quan binh nào để ý tới bà bỗng nổi lên ngũ quan của hầu quân vương bị thổi bay quan binh tìm kiếm khắp nơi phát hiện chiếc mũ đang bị như tuyết đè lên hai tên lính muốn lôi chiếc mũ ra nhưng không tài nào lôi nổi bọn chúng thấy rất kỳ lạ nên gọi quân ngọc tới xem lúc này hoa công đột nhiên xuất hiện nhìn thấy sinh mẫu mau quỳ xuống đi, còn không mau quỳ xuống. Hầu Quân Ngọc cảm thấy vô cùng kỳ lạ, tại sao chỉ nghe thấy tiếng mà không nhìn thấy người? Một lúc sau như tuyết tỉnh lại, biết được Hầu Quân Ngọc là con trai của mình, nên bà vui mừng khôn xiết, con trai đã trưởng thành, còn vô cùng ưu tú, như tuyết vẫn chưa nói ra thân phận của mình. Hầu Quân Vương trông thấy sức khỏe bà yếu ớt, nên đã đưa bà lên kiệu, đi tới giếng hầu thám, như tuyết từ xa nhìn thấy hầu mẫu, bà nhanh chóng trốn đi. Hầu Quân Ngọc quỳ bái tổ tiên, hầu mẫu thấy anh sự nghiệp thành đạt,